một nơi xưa phố đông làm tôi thích thú trong lòng đẹp như cuốn hút tôi vì không gian nó vintage tôi thích anh thích bao lan nhà mong ai đó bước vào để doanh thu sẽ tăng cao mọi người hãy đến đây cùng tôi khám phá nơi này rất nhiều sắc màu bao màu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 đây chính là bộ phim của đạo diễn Nguyễn Khải Anh mà đây chính là cũng là bộ phim do hãng VFC là sản xuất của bộ phim này Ta ta hãy để lai sao? Vì những phút nhà cho ba la nha là nơi ta luôn yêu thương hãy đến đi ba la nha không phải là ba la nha vâng hãy đến đi Ba Lan Nha cùng uh, ờ, với nhau Ba Lan Nha thì tự nhiên là tôi thấy cái câu hát này cũng quá là đơn giản với tôi nhưng mà ngay trong cái tập đầu tiên mà tôi cũng thấy quá là hay về cái nhạc này ngay trong tập đầu tiên mà phát sóng vào buổi tối ngày hôm qua ở trên kênh VTV này truyền hình Việt Nam ấy thì uh, bộ phim này thì cũng khiến cho khán giả đặc biệt nhất là các bạn trẻ cười không khép được miệng bởi vì trong ờ, bất kỳ một cái tình huống nào trong phim cũng có thể gây cười và câu chuyện như thế này mà ngay từ cái hình ảnh đầu tiên ấy chính là cảnh nhân và lâm nằm dài trong phòng khách mặt bị vẽ lem luốc đang lơ mơ ngủ miệng há hốc làm lâm bị ờ, ngay biến mù tạc cay xè rớt vào miệng nửa nửa tỉnh nửa mê hoảng hốt lâm bèn tu ngay nước trong chậu cá và xém nuốt trọn một con sau đó chính là một cái loạt cảnh tình huống hài hước như Lâm chỉ đạo nghệ thuật chụp ảnh cưới vợ cho vợ chồng già. Bách thì lên đầu làm hình nộm con gấu to đùng. Một động cụ đóng kim khiến hành khách trên xe bíp cũng phải ờ, hốt hoảng. Và chỉ sau một đêm, trang fanpage của phim đầy các bình luận. Khán giả Minh Phương viết là Phim xuất hiện lúc này như thuốc bổ, thư hết cả giãn, cu te hết cả hột mẹ, Khán giả Linh Thùy Lê nhận xét Lâu lắm rồi mới có một bộ phim hài duyên như thế Cười cả nhà, không trừ một ai Khán giả Nguyệt Thu cho rằng Bộ phim này hay vui nhộn Đầy màu sắc ngay từ tập 1 Cười không ngậm được mồm, đỉnh quá luôn Còn khán giả Nguyễn Thu Thủy Thì nói cho rằng là Phim hay quá, cười rũ rượi cả nhà Là một sinh viên mới tốt nghiệp Lâm, Bách và Nhân bước vào ờ, đời với một tâm trạng hớn hở của một tuổi trẻ. Họ vừa hợp tác với nhau cùng thuê nhà mở homestay đặt tên là Balanya. Kinh doanh khó khăn thì mỗi người làm một công việc riêng để nuôi giấc mơ lớn cho homestay này. Lâm tốt nghiệp đạo diễn, Hiền làm nghề chụp ảnh, Bách thì làm diễn viên, nhận bắt cứ vai nào miễn có tiền. Còn Nhân thì có làm bằng có bằng biên kịch làm lại làm nghề xe ôm nhân là ít tuổi nhất kể về câu chuyện về lập nghiệp tình yêu ấy sự nổi loạn của tuổi trẻ bộ phim nhà trọ Balanya ngay từ tập 1 thì cũng đã bắt đầu khiến cho bạn trẻ cảm thấy đồng cảm với tình cảnh của ba chàng trai trong phim bởi vì họ vào đời hoài bão với sự nhiệt tình của tuổi trẻ nhưng đời không như là mơ Mỗi ngày mở mắt ra thì họ lại đối diện với việc làm sao có tiền trả tiền thuê nhà, tiền ăn và cả tiền gửi để gửi về nhà giúp cha mẹ ở quê. Ngoài tiếng cười tập 1 cũng khiến người xem thương cảm và khi cả ba đều gặp nhiều biến cố như bị uh, móc hết túi tiền, bị người yêu đá. Một nét đáng yêu khác của nhà trọ Baranya là quy tụ đàn diễn viên trẻ tươi mới. Sau vai ngạn của mắt biếc Trần Nghĩa vào vai nhân. Cậu em út ngây thơ trong sáng, nhìn Trần Nghĩa diễn trong tập 1 thấy thương gì đâu, làm nóng tính, trẻ con, cộc cằn. Được công dương hóa thành hóa thân là quá ổn. Xuân Nghị thì diễn vai diễn già nhất trong ờ, và có lẽ là nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất. Cũng diễn ra rất độ ma mãnh với một anh chàng láo cá. Không chỉ như thế này, bộ phim được dựa trên uh, phim gốc Welcome to Waikiki của JTBC của Hàn Quốc về kịch bản ít nhiều nhà trọ Baranya đã phần nào được cảm chứng được bảo chứng về sự hấp dẫn khi phiên bản gốc được phát sóng vào năm 2018 được nhiều lời khen ngợi của khán giả Hàn Quốc vừa thắng sông lên phần 2 của bộ phim vừa mới ra đời năm 2019 Tuy nhiên cuộc sống tình yêu của giới trẻ Hàn Quốc thì lại khác với giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt, liệu các tập tiếp theo phim có tiếp tục chinh phục khán giả? Thì bộ phim này như thế này, bộ phim Baranya, nhà trọ Baranya dài 30 tập do Lại Phương Thảo, Đỗ Thủy Tiên biên kịch, đạo diễn Khải Anh thực hiện. Có sự tham gia của các diễn viên như Xuân Nghị, Công Dương, Trần Nghĩa, Bích Ngọc, Trần Thị Văn,